Ờ, tôi rất thích cái câu nói của à, Jim Jones, ông nói như sau. Giáo dục chính quy sẽ giúp bạn kiếm sống và việc tự học à, sẽ giúp bạn giàu có. Thì khi các bạn là kinh doanh hay là hoặc là các bạn học tập bất kể điều gì cũng vậy thì đa phần chúng ta làm theo những cái quy trình ở trong trường đại học họ dạy đúng không? Nó chỉ là lý thuyết, nó chỉ là cái quy trình và các bạn bảo là à, em muốn làm quy trình này, em muốn tính nó bằng điểm số thì ờ, thầy ra mức điểm cho em để em hoàn thành thì đối với những người thành công như ông Jim Jones cái mức điểm của ông ấy ông không dựa vào gì điểm số mà ông dựa vào cái năng lực tự học và cái việc kỷ luật bản thân của mình ví dụ ở trong những chương trình đào tạo của tôi tôi hay bảo mọi người làm gì à, làm video hoặc là livestream khi họ làm được một lần làm lần thứ hai lần thứ ba làm đến lần thứ 20 nhưng mà họ thì khó quá họ bảo là là nó không có điểm số nào để đánh giá được bản thân mình đó, thì cũng giống như ở trong trường đại học ở sao khi các bạn học là các bạn chạy theo điểm số tuy nhiên khi các bạn ra cuộc đời khi các bạn làm nó không có con số chính xác đối với bạn nó chỉ chính xác khi bạn đã nỗ lực từng giờ từng phút các bạn luyện tập các bạn hành động các bạn làm cho nên cái việc giáo dục ở đây là đa phần chúng ta theo cái tư duy là gì là chúng ta phải học giỏi là chúng ta chạy theo điểm số thì giáo dục chính quy ở trong trường sẽ giúp các bạn chỉ kiếm sống được thôi còn cái việc mà các bạn tự học tự lực tự động viên mình có những lúc khó khăn và nếu như các bạn vẫn có thói quen đó là gì là thôi này việc này mình phải làm không thì ông thầy ông mắng và các bạn chỉ đợi chờ người khác thì họ động viên mình bảo em hãy làm đi để đạt được mục tiêu Tuy nhiên đối với cuộc sống chúng ta Khi bạn nhảy ra bên ngoài Khi bạn chiến đấu, bạn kinh doanh, các bạn bán hàng Các bạn làm, các bạn nỗ lực Thì người mà thúc đẩy các bạn Chính là sự kỷ luật bản thân của các bạn Cho nên là cái câu nói số 2 là của Albert Einstein Họ nói như sau là Tôi không dạy học trò Tôi chỉ cung cấp điều kiện học tập Để họ có thể tự học Việc tự học là việc mà chúng ta làm hàng ngày còn nếu như để người khác bảo là hãy làm đi em mất phương hướng thì các bạn hãy quay trở lại trường học các bạn chỉ đủ sống đủ kiếm sống thôi cho nên chúng ta hãy nâng cao việc tự học tự sáng tạo tự phát triển bản thân để các bạn có trải nghiệm đừng chạy theo điểm số điểm số nó đến với bạn khi các bạn về đích chạm đích và vượt đích đó chính là điểm số cao nhất trong cuộc đời của bạn